Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu Kuan Yom Double Wish You joy Mọi người thấy um, hết lockdown rồi nên rất rất vui nha, đúng không? Nhiều cửa hàng, nhà hàng bắt đầu hoạt động nha, mở cửa lại nha, đúng không? Trong lockdown mình suy nghĩ sẽ hết lockdown thì món ăn gì nha món ăn nhật bản thì sushi sashimi á, nhà hàng món ăn Nhật Bản thì ăn sashimi sushi được nha. Trong lockdown mình đã suy nghĩ món ăn Việt Nam chỉ uh, oh, đầu tiên phải ăn um, món ăn đặc biệt đặc sản ở Việt Nam. Món ăn đó là phở nha. Đúng không? Cho nên là mình sẽ tìm um, mua phở nha. phở bò kho nhà à, ngon quá Huê. down à, mình không ăn được mình không biết cách nấu ăn phở bò kho này nha nên không thể ăn được nha đã gặp rau rồi nha phở ơi khỏe không ồ khỏe hả ờ khi down này đã làm gì á à, ngứa thôi hả wow mình cũng giống như vậy nha uh, cho nên là ăn nha <laughs> ăn nha sợi phở này là hơi hơi nhỏ đúng không ngon ngon ngon ngon nhỏ quá thịt bò này là rất rất mềm và có nhiều mỏ nên rất ngon cũng có là sốt này nha sốt ớt và sốt tên gì ạ à? sốt màu đen à, ừ. à có sub up nhà nàng hơi hơi cãi nha ăn thử nha bình thường á hôm sử dụng sốt này nha <laughs> ngon quá khi ăn phở thì chắc chắn cần lẩu nhiều nhiều nha Ê, mình không tiếc cái này nhưng mà cái này là tích nha không biết tên gì à? minto hả cái này ngon vừa phở này và rau này quá ngon đó nhưng cái này phở bò này là hơi hơi à mắc nha Bình thường là một to là 30.000, 40.000 á 75.000 ngàn ừ, Mắc nữa, nhưng mà ngon á Đối với ờ, cá rươi á, à, chi phí này là bình thường á Tại vì là chắc chắn là mình không thể nấu ăn phở bò kho như vậy nha Nên phải đi ăn nhà hàng đó Chi phí này là ok nhiều người Việt Nam đó là nấu ăn được hả được không nếu ờ, được nấu ăn được thì chi phí 75 ờ, nghìn là cảm thấy ờ, hơi hơi mắc nha có nhiều tiền nó hơi hâm bự quá ừ. bự á bự á bự bự bự bự á bự nha tài của mình và thịt này là giống nhau à, giống nhau khi mua phổ này thì mình suy nghĩ nhiều nhé không thể lựa chọn à, kho tái hay phở bò kho này nhé. nhưng nhớ lại nhé. lần đầu tiên đi phở quyền thì mình đã ăn phở bò kho này nhé. tại vì là mình thích là beef sichu nhé. sichu mọi người biết sichu nhé. sichu là món ăn phong cách nhật bản nhá nhưng mà bông nhỏ tên bằng tiếng Việt là si chu là si chu hả? Si chu Nhật cả, à? si chu bò phong cách Nhật Bản, à? cái này là Việt giống như vậy á. cà Carrot này là rất rất mềm hư rồi <laughs> tiếng là mềm nhá vỏ này à súp này và cà rốt này thịt này là được nấu vào nhiều thời gian đó rạo rồi á nem rất mềm và súp này là cũng hơi hơi mặn ngon á ừ. sau khi hết lockdown đầu tiên mình đã ăn tôm nè tôm nướng nè và ếch nè bằng tôi mua ếch nữa bằng nói là mình thích ếch nè nên cường ăn ít nha mình là không có các món ăn không tiếc nha mình ăn được tất cả các loại món ăn Việt Nam ăn ít rồi nha nhưng mà không có nên bây giờ quyết định rồi vừa vừa quyết định rồi nha sau khi dịch corona thì mình lần đầu tiên ăn món ăn Việt Nam Khi lockdown mình không ra đường nữa Không muốn được phở bò kho như vậy nha à, Nhổ quá, quá buồn quá Nên bây giờ là không thấy rất rất vui nha hmm. Mình có một điểm tắt bài nhé Việc đó là chắc chắn là cầm bánh mì á khi ăn phở bò kho này nha quen thì không mua nên đi Vinmart là bánh sandwich là cái chắn là khi ăn phở bò phở, phở bò kho thì chấp chấp bánh mì và súp nha trong súp này nha chấp chấp chấp chấp chấp chấp oh. Ờ, làm món ăn của cái rồi thảo ra thảo ra món ăn mới á là bánh mì phở bò kho <laughs> Oh, yeah, giống như sandwich nha, sandwich. Tiếng Nhật thì sandwich nhé. Sandwich. Chấp chấp nhé. Wow. <laughs> ngon. Cái này cũng ngon nè. thịt mà chứ quán phở anh ơi sẽ thật là làm bánh mì như vậy nha dạ, ngon mà Ủa, cái này rất ngon lắm phở này và sandwich này là cứng mềm nhé cũng có uh, thịt bò này nè thỉnh thoảng có cứng mềm mềm cứng cứng mềm mềm cứng mềm cứng cứng mềm mềm mềm rất ngon nhá khi như người nhặt ăn rồi phở như vậy rồi mì này thì chắc chắn ăn như sau nha nhưng mà người Việt Nam là không thích các ăn như vậy nha và sự thật là mình không thể ăn cắt ẩn như vậy nha mình không tốt nha, ngon quá à, ngon quá vẫn còn ở nhà á à, nên vẫn còn buồn rất rất rất hy vọng á sẽ đi nhậu ở nhà hàng á vẫn còn chịu tâm nha nhỏ lockdown thì bây giờ là rất rất tốt nha <laughs> là vui nha vui hơn nha à, bây giờ làm nữa được rất ngon đó ừ. tự nấu ăn ở nhà là không vui và mình sống một mình thôi nên mỗi ngày là tự nấu ăn tự ăn nấu ăn tự ăn không có việc khỏe nha vui nha việc vui nha phở bò kho này là rất ngon nha và mọi người hãy chỉ cho Kazu sau khi hết lockdown thì đầu tiên ăn à, món nào á hãy viết comment tôi nha nếu thích video này thì hãy like share và subscribe nhá mình thấy là khá dư của nhóm double win hôm nay là rất rất vui bye bye nha sandwich sandwich bye bye